à, về phần đầu tiên là mọi người nhìn vào cái khung hình á ở đây thì mình đang lấy con 2 tấn nâng cao 1m6 và con 1 tấn nâng cao 1m6 tuy nó không có tuy nó có chênh lệch về cái hình thể một chút nhưng mà về cái kết cấu ấy, thì nó như nhau đây mọi người nhá à, về cái phần mà con 1 tấn nâng cao 1m6 có phanh à thì cái phần khung thép của nó là được bo tròn nha mọi người nhé còn cái bên này là được hình chữ U đây hình chữ U rất là vuông vắn và sắc cạnh và phần thứ hai mình muốn giới thiệu đó chính là cái càng lân mọi người để ý cho mình đó chính là cái càng lân nhá là cái càng lân của cái loại 1 tấn nâng cao mét sáu cái dòng có phanh ấy là nó sẽ được úp lên càng đỏ còn cái loại mà không phanh ấy thì nó sẽ được làm trong cái càng đỏ như này đây mọi người đấy còn về cái bộ phận thủy lực ở à đây còn một phần đó, đó chính là cái tái kích mà cái hệ, hệ thống bóp xả đây, nó cũng khác đây riêng cái dòng mà không phanh nhá thì à, tay kích của nó sẽ là tay kích hình chữ T đó tay kích hình chữ T này và cái bộ phận bóp xả của nó được tích hợp ở trên cái hệ thống thủy lực này còn riêng mà cái dòng có phanh này đó chính là cái um, hệ thống kích cũng như là xả bằng tay ấy thì nó được tích hợp luôn trên một cái uh, tay gạt như này đây Đấy, đây là hệ thống bóp xả bóp xả và cái tay kích Đấy, nhìn thì nó đã thấy khác nhau ngay từ đằng sau mọi người và phần tiếp theo mình muốn ờ, nói đến ở đây đó chính là cái dòng này là không có phanh không có phanh để hãm bánh xe khi mình nâng hàng ở một cái ờ, một cái địa hình gọi là hơi dốc một chút còn cái dòng này là có phanh khi mọi người nâng hàng ở ờ, địa hình hơi dốc một chút thì mọi người có thể đạp cái phanh này lại thì nó sẽ hãm được cái xe của mình lại không cho tránh trôi trượt khi mình à, lâng hàng nha mọi người nhé tổng quan về à, hai cái chiếc xe lâng này đằng sau đây mọi người và bây giờ mình sẽ đi vào để lâng hạ cũng như là vận hành hai cái chiếc xe lâng của cái dòng có phanh và không phanh này xem nó có êm ái nhá mọi người nhé phần đầu tiên là khi sử dụng xe lâng các loại xe lân xe lạ cũng thế mọi người hãy kiểm tra cho mình xem là các cái cái phần xe lân của mình ấy, xem có chỗ nào mà nó nó chưa an toàn lắm không thì mọi người hãy xử lý ngay từ lúc đầu khi mà nâng hạ nhé và đầu tiên mọi người kiểm tra cho mình đó chính là cái ờ, khi nâng ấy thì ờ, cái cái hệ thống bóp xả này hoặc là cái hệ thống mấy cái ốc này là mọi người xem đã chặt chưa sau một thời gian sử dụng nó có thể bị dơ hay là bị có thể bị lỏng ra ấy mọi người hãy xem lại cho mình à, về cái vấn đề đó thì mọi người nâng hạ mới an toàn được à, anh ra nâng hạ đi mà đầu tiên là mọi người à, cũng như bao sân nâng khác là cái dòng có phanh mọi người gài gài gài xuống cho mình mình bắt đầu đạp kích đó, đó. sản phẩm này bên mình được uh, nhập khẩu chính hãng của thương hiệu lưu ly sản xuất tại Trung Quốc nha mọi người nhé công nghệ là công nghệ Đài Loan bảo hành cũng như là giá cả rất là hợp lý luôn và sau khi mà mà xe lưng này mà mọi người mua bên mình ấy hết bảo hành rồi ấy nó có gặp vấn đề trục trặc thì trong cái, cái quá trình vận hành hoặc là sử dụng của mọi người ấy thì mọi người có thể liên hệ tới bên mình và bên mình lúc đấy sẽ Ờ, cửa kỹ thuật và đến kiểm tra cũng như là bảo hành và tính phí cho mọi người à, đây là cái phần ờ, không phanh đây thì à, cũng như cái xe có phanh như tôi mọi người đạp nó rất là nhẹ nhàng đó và tí mình sẽ nói lại thêm một lần nữa về cái vấn đề gọi là hạ của nó nhé mọi người nhé thôi anh kích bằng tay đi anh kích bằng tay đây cái tay à, tay kích đây nhé mọi người nhé Đấy, gạt ra và mình kích lên Đó, cũng có thể lên được xe lân rất tối ưu trong công việc luôn mọi người Đó, có thể đạp bằng chân và kích bằng tay hai dòng sản phẩm này như nhau nhé mọi người nhé rồi anh đạp lên đi Rồi. Về cái phần à, xả thì à, cũng như mấy video trước mình có giới thiệu ấy là phần xả có dòng không phanh và có phanh nó như thế nào đấy thì bây giờ mình sẽ giới thiệu lại một lần nữa. Anh xả đi anh. Cái dòng có phanh là một à, dòng không phanh là một người à, xả đây nhá. Vặn cái này ra nó khát xả. Đó, từ từ Đó. Đó. Mọi người vặn ra nó sẽ xả xuống. Và mọi người uh, vặn lại lúc nào, vặn dừng lại lúc nào thì nó dừng ở lúc đấy đó đây dừng ở chỗ nào thì ờ, mọi người sẽ vặn lại nhá rồi xả đi anh ạ xả nhanh chậm là do mọi người uh, thao tác ở trên cái van nhá đấy sau khi uh, xả xong thì mọi người có thể vặn chặt lại cho mình còn cái dòng có phanh anh đây dòng có phanh thì uh, cái cái xả của nó đây mọi người mọi người bóp lên nó xả bóp lên nó xả đó. khi mọi người nhả ra nó sẽ dừng lại khác với dòng kia là đỡ phải vặn mình chỉ bóp thôi đó đây. À, và vừa rồi cũng là cái phần đánh giá sự khác nhau giữa xe lân có phanh và xe lân không phanh à, mọi chi tiết mọi người à, xin liên hệ ở dưới cái phần video này hoặc là bằng cách khác mọi người có thể tham khảo các dòng sản phẩm khác ở bên mình đấy chính là vào cái phần website mà mình để bên dưới à, nếu mà mọi người muốn nhanh thì mọi người có thể điện lại số điện thoại của mình mình sẽ tư vấn uh, làm sao mà để ờ, cái, cái vấn đề mua xe lân của mọi người nó được tối ưu nhất trong công việc uh, xin chào tất cả mọi người đã xem video của mình hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo